chào tất cả anh em ờ, cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này thì ờ, cũng có rất là nhiều anh em cũng đã chơi rồi cũng đã biết về cái đồ chơi tài xỉu báo dung này rồi Đấy, thì ờ, cũng không giới thiệu nhiều về cái bộ đồ chơi này và giới thiệu luôn cho anh em Đấy, để cho những anh em nào vẫn chưa biết thì anh em xem cái video này anh em biết được cái đồ chơi nó sẽ chơi như thế nào và anh em cần làm gì khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này anh em đến sân chơi nhé đấy thì cái bộ đồ chơi này đó chính là cái bộ ờ, hột tài xỉu báo dung bốn mặt đó, hột tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó cũng như cái bộ ờ, tài xỉu báo dung sáu mặt thôi đấy. những ai chơi những những ai chơi những cái bộ đồ chơi ờ, tài xỉu báo dung sáu mặt hay là bầu cua có dung sáu mặt rồi thì là anh em cũng biết được là cái cách báo hay là cái cách chơi của cái bộ bốn mặt này nó cũng như vậy thôi Đấy, và cái bốn mặt này nó hơn một chỗ đó chính là cái tăng tích của nó Đấy, cái tăng tích của nó khi mà anh em đưa cái bộ hột này vào thì à, nó hầu như là bình thường như hột trợ cho anh em nhá. như hột trợ cho anh em thì cái này tôi bao cho anh em là nam châm nước muối dọi đèn nam châm nước muối dọi đèn và không bao trẻ nhé không bao trẻ đây dọi đèn cho anh em đó một rất máy nó tuần ờ, chưa tắt Đấy. Hột. như hột chợ đấy thì à, anh em đến sân chơi thì à, cái việc anh em làm đó chính là anh em đưa được một hột tài xỉu báo dung một tài xỉu báo dung bốn này vào vào sân chơi đấy thì anh em ở ngoài anh em cảm anh em cầm cái à, máy dung này và anh em cảm nhận cái mặt một tài xỉu nào nó rơi xuống nó sẽ báo đủ cho anh em nhé Đấy. còn đây là cái bảng báo dung của nó này Đấy. Đấy, nhất là một ngắn nhị là hai dài ba bốn không dung Đấy, không dung à, năm một dài sáu hai ngắn đó đó là cái bảng báo dung của cái bộ ờ, tài xỉu báo dung bốn mặt này đấy thì ờ, cũng không vòng vo nhiều và test luôn cho anh em cái bộ ờ, tài xỉu có dung bốn mặt này nó hiệu quả như thế nào cho anh em khi mà anh em đi chơi ấy. thì ờ, tôi sẽ cầm tay luôn để cảm nhận luôn Đó. anh em đi sân chơi thì anh em chỉ cần bật cái máy này lên thôi anh em đúc vào trong túi hay là vào trong quần vào trong cái ờ, điểm nào của anh em thấy kín thì anh em đưa vào đó thì là cái ờ, bộ này cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này với cái chip báo dung này nó nó, nó cái chip dung báo à, cái chip báo dung này thì nó khoảng cách của nó được 3 đến 4 mét anh em nhé Đấy, anh em cứ đứng khoảng cách 3 đến 4 mét thì nó báo cho anh em Đấy, thì bây giờ vào cái test cho anh em này xem hiệu quả của nó một dài một dài nó gì một dài có ngũ đúng không anh em mở chén này tôi đánh tài đó ngũ tài đúng không anh em vẫn tiếp tục một dài anh em nhé tiếp tục một dài cho anh em này một dài tiếp tục lại ngũ anh em đánh ngũ tài đấy như cái chén này thì là anh em bị dính cái chén phản cái chén phản thứ hột thì nói chung là anh em đi chơi tài xỉu thì anh em không thể né được những cái tiếng như này nhé không dung Đấy, không dung thì có mặt 3 mặt 4 mặt 3 mặt 4 thì cái chén này anh em có thể là không đánh hoặc là nếu mà do hên xui của anh em nữa anh em có thể là đánh xỉu hay đánh tài tùy ý anh em nhưng cái chén này tôi tôi không đánh nhé. tiếp tục một dài một dài lại có con uh, ngũ đúng không anh em đánh ngũ tải đó không dung mặt ba mặt bốn tiếng này đánh xỉu đó cái này đánh xỉu vẫn không dung Đấy, cái này anh em đánh xỉu được anh em bỏ nhé hai mặt tứ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 uh, phù hợp với sân chơi của anh em thì anh em cứ alo với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy thì anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em